dạ Hôm nay là 21 tháng 8 năm 2022 Và yeah, TV256 xin ờ, mến chào ờ, quý vị khán giả Thì hôm nay ờ, TV256 muốn chia sẻ với quý vị về cái clip mà bóp, bóp bẩn tiếng tiếng tiếng bẩn ở ngoài bắc tiếng nam là bóp dơ dơ dơ là tại vì người ta nói rằng là xây một nơi thì thì làm đường một nơi thì xây cái trạm bốt uh, ờ, thu phí một nẻo đó trong cái hình ảnh quý vị thấy đó là cái bốt này nó nó mới xảy ra thôi nó mới xây dựng lên thì, ba ngày thứ ba liên tiếp của bốt bẩn uh, kiến xương tỉnh thái bình thì uh, trong đây đó có một cái một cái người đó người dân họ là người dân họ lên tiếng mà TV thấy nó rất là rất là hay à, là bớt bớt bẩn á, thì nhận tiền bẩn là đúng rồi bớt bẩn là nhận đường nhận tiền bẩn là đúng rồi bởi vì người ta gọi là bớt bẩn đó vậy bớt bẩn là anh chơi dơ không thì anh phải nhận lấy cái cái đồng tiền dơ điện đồng tiền mà hôi thối á người dân không biết làm sao mà làm cái đồng tiền hôi thối rồi <laughs> là cái cái anh mà nhận đồng tiền <laughs> thúi quá chịu không nổi <laughs> lên tiếng phàn nàn ừ phàn nàn thì người dân mới trả lời rằng là anh à, bóp bẩn thì anh nhận đồng tiền bẩn là đúng quá rồi anh còn nói cái gì nữa sẵn đây thì à, TV256 nhớ lời cái câu chuyện của vua di Tân cũng là một câu chuyện mà mình cũng đáng quan tâm chứ thì vua Duy Tân là thời mà kháng chiến người người dân chống ờ, lại sự đô hộ của người Pháp thì khi mà vua gia, vua Duy Tân đó tắm ở bãi biển mà ở tỉnh Quảng Trị thì uh, khi mà nhà vua uh, tay thì dơ dính cát đồ ở ngoài biển đó thì ờ, cái cái người cận vệ á, người mà hầu cận của vua á, mới mang lại cái cái cái thao nước ngọt cho mà vua rửa tay thì vua mới bắt chợt vua mới hỏi vua mới hỏi người hầu cận đó là vậy á tại giờ thì lấy nước rửa đúng rồi nhưng mà bây giờ đó nước dơ á, thì lấy cái gì rửa thì cái anh hậu cận đó ảnh <laughs> còn, còn giống như là bức tóc mà gọi là uh, véo tay véo cái tay dò đầu rồi là không hiểu là phải trả lời như thế nào thì vua cũng thấy rất là buồn cười vua mới nói là nước dơ thì lấy máu rửa nước dơ thì mình lấy máu rửa đó mà chữ nước ở phía sau chúng ta phải hiểu rằng là nước là đất nước nước không phải là nước mà mình uống nước là đất nước mà đất nước mà dơ là bị giặc pháp nó đô hộ thì lấy gì rửa nhà vua nói rằng phải lấy máu rửa mà chúng ta hiện thấy như thế nào chúng ta hiện thấy là người dân của việt nam của mình đó những người yêu nước bị bắt trong tù hàng trăm hàng ngàn người yêu nước đang bị bắt trong tù như là uh, nông dân rồi là Trịnh Bá Phương, uh, nông dân uh, Nguyễn Thị Tâm. Họ là những người yêu nước, họ bị bắt trong tù. Thì có khác gì là nước dơ đâu. Đó là nước dơ đó. Nước dơ là nó nó nước nó bị ô nhiễm bởi cái chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì bởi những cái cái thằng đã, nằm trong đảng cộng sản Việt Nam những người Việt đó Việt dơ nó mới nó mới là đảng viên của đảng cộng sản việt nam thành ra đó tv 256 gọi là chế độ việt cộng chế độ mang rợ Đúng không nó thâu thuế của người dân biết bao nhiêu loại thuế mà bây giờ nó còn thành lập bớt bẩn từ nam ra bắc gọi là cả mấy chục ờ, mấy trăm cả trăm ờ, cái bốt bẩn như vậy cả chục bốt bẩn như vậy từ nam ra bắc mà nó đang tiền thuế của dân rồi là ngập mặt rồi mà tại sao nó không lấy đồng tiền đó mà để cho người dân được tự do đi lại mà không phải trả tiền nó lấy thuế gì ra đâu đủ rồi tiền bao nhiêu á thì nó xây dựng tượng đài ừ, nó xây dựng một cái tên mà giặc tàu Hồ Chí Minh là nó xây dựng hàng mấy trăm tượng như vậy ừ, nó xây dựng tượng đài là cổng chào rồi là cả mấy ngàn tỷ. Tại sao nó không không không có thâu tiền thuế của người dân? Tại sao tiếp tục gọi là là thành lập những cái cái cái bóp bẩn để mà lấy tiền của người dân như vậy? Nó không cái nhục của sao? Nó lo cho dân cái gì? Phải không? Thành ra đó, quý vị nghe nha, quý vị nghe cái cái cái cái cái bóp bẩn này hay lắm đó. Thành ra tivi mới đưa lên vô cái vô cái uh, uh, chương trình YouTube của TV256 á. Đấy là tổ truyền thông của uh, bốt bẩn bờ đậu họ đi uh, Đồng Châu rồi họ đi qua đây. Họ xuống họ giả tiền thì mấy ông này chê là tiền bẩn. Ừ. Người ta đi qua đây người ta vào người ta giả tiền, những nhân viên thu phí chê là tiền bẩn. <laughs> mà tiền là tiền bẩn thiệt chứ <laughs> cái đồng tiền việt cộng là nó đã tự bẩn rồi nó bẩn gì nó cái in cái hình cái ông hồ hồ chí minh đất nước của việt nam gần năm ngàn năm văn hiến nó có một cái lịch sử là, là chống tàu mà biết bao nhiêu anh hùng dân tộc chống tàu để chống cái ngàn năm nô, nô lệ giặc tàu hiểu không mà chúng ta chưa từng thấy một anh hùng dân tộc nào nằm trên đồng tiền hết á chỉ có một mình thằng giặc tàu Hồ Chí Minh là nằm trên đồng tiền mới đau đớn và cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến trở thành lá cờ tổ quốc mới đau đớn vô cùng cho toàn dân tộc Việt Nam. Mà nó đành, TV nói là nó là một đại kiếp nạn của dân tộc Việt Nam về cái chủ nghĩa cộng sản này, về những cái tên Việt Cộng mang rợ này. Thấy không? Nghe người dân nói nè. là bên nào nhưng mà thấy bảo là cái xe tải nó bị mất phanh rồi nó tông vào cong cái cần mà cái cần này nó làm bằng cái nhựa PVC mà kẽ đụng thì nó gãy rồi thì có gì đâu nhưng mà đấy chẳng qua là, là, là các ông ấy nghĩ là nó người ta cố tình nhưng mà cố tình đâu cái xe tải nó đang đi nó mất phanh đây là cái tổ truyền thông ở cái bốt bẩn bà đậu thế như là các anh các chị ờ, đi uh, xuống đồng châu chơi ờ, đi qua cái bốt này là xuống là các anh chị giả tiền thì là anh nhân viên thu phí anh ấy chê là tiền bẩn tức là tiền nó có hơi cũ một tí thì các anh ấy chê là tiền bẩn thế là đứng lại là coi như là để coi như là giải thích có nghĩa là bớt bẩn thì nhận tiền bẩn thôi <laughs> thấy không người dân nói chí lý không anh bớt bẩn thì anh phải nhận tiền bẩn thôi anh còn anh còn la làng cái gì nữa không người dân người ta lên tiếng như vậy đó tôi không biết mấy ông mà cầm quyền cộng sản có thấy nhục nhã không Đúng không người dân người ta đã tốn tiền thuế biết bao nhiêu rồi người ta đã đóng tiền cho nhà nước chính phủ biết bao nhiêu rồi mà mà mấy ông mà ăn rồi là không đã hay sao mấy ông vừa ăn xong rồi mấy ông vừa vừa rồi là xây những cái tượng đài uh, tổn phí biết bao nhiêu rồi xây những cái cổng chào tốn tốn biết bao nhiêu tiền của người dân mà mấy cái ông xây như vậy đó là toàn là rút ruột công trình không à cái đất nước mình nó chuyên môn là diệt cộng là chuyên môn là rút ruột công trình để mà họ ăn ăn cho ngập mặt thành ra thằng nào á từ ờ, từ cái bằng cứu nông rồi cũng trở thành một đại gia hiểu không ăn trên xương máu của người dân thằng cộng sản nào cũng vậy đâu có thằng nào mà liêm chính đâu mà kiếm ở trong nước Việt Nam coi có một thằng nào cộng sản gọi là liêm chính không mấy ông thử trình bày thử coi có tìm ra được một người thằng cộng sản nào mà liêm chính mà không ăn tiền hối lộ của người dân không phải không 成功已经过了四年。 Nói thật với quý vị chứ mình thấy mà ba cái bót bẩn này đó Nó đã làm mất thì giờ của người dân biết bao nhiêu Mà thì giờ là tiền bạc Thấy không? Dừng lại rồi vừa tốn xăng Vừa tốn thì giờ vừa tốn sức khỏe của người dân nữa Sức khỏe của người dân là hửi khối không? xe này đậu sát xe kia rồi cứ đi qua rồi cái uh, kẹt lại rồi có xe hồi nãy người dân nói là xe đó là không có phanh đó là không có cái thắng đó thắng nó hư đó ủi vô cổng cổng luôn ủi rồi là gãy cổng chào luôn ờ, càng cổng mà nó chặn xe đi qua đó ủi ủi luôn ờ, rồi nói là đức thắng thôi Đức Phanh thôi. Đại khái là vì Thấy rằng rõ ràng là người dân đâu có ưa cái chế độ này. Cái chế độ này nó toàn là làm những chuyện mà tầm bậy tầm bạ rồi ăn tiền của dân thôi. Hiểu không? Tham nhũng cái tiền của thân dân bằng cách mà xây cái tượng đài. Bởi vì người dân không có cái cầu để mà đi qua đi qua trường nữa phải đi qua trường bằng bằng cái mà cầm cái dây rồng rọc đó để mà đi qua cầu coi có khổ không mà cái dây rồng rọc rồi giống như những người hát xiệt đi qua sông vậy đó rất là nguy hiểm và đến nỗi cô giáo mà được bỏ trong ni lông nữa cô giáo mà bị bỏ trong trong bao ni lông để đi qua sông nữa cái đất nước mình như vậy đó phải không thành ra không phải gọi là đại kiếp nạn là đúng rồi có người người ta gọi đại kiếp nạn là rất là đúng đại kiếp nạn của dân tộc Việt Nam vì cái cái cái chế độ mà cộng sản mang rợ này nó cai trị rồi là suốt gọi là mấy chục năm trời như vậy. Quả là một đại kiếp nạn mà chúng ta cần phải thoát khỏi. Mà thoát khỏi cái đại kiếp nạn này thì chỉ có cách là phải trả bằng máu thôi. Người dân phải trả bằng máu và những người đang nằm ở trong tù đó. Những người đang nằm ở trong tù họ đang trả bằng bằng xương máu và mồ hôi nước mắt của họ, của gia đình họ. Mà họ vô tội. Đúng không? Chị Cấn Thị Thiêu, anh Trịnh Bá Phương là những người vô tội mà họ bị hàng chục năm trời như vậy. Ngoài cái lòng yêu nước của họ thôi. Chứ họ đâu có một cái tội mà gọi là hình sự. Đúng không? Cái tội hình sự là cái tội của mấy thằng Việt Cộng mấy thằng Việt Cộng mới là tàn ác đối với người dân chứ người dân không có một cái tội gì hết á ra tòa xử án nói là công khai công khai mà mà người dân biểu tình như thế nào một chút xíu nữa thì vi sẽ làm cái cái cái cái, cái, cái clip đó để nói về cái vấn đề mà biểu tình đó. người dân xuống đường trước tòa án ngay cái người vợ của của của anh Trịnh Bá Phương là chị Thu. Chị Thu cũng không gọi là xin phép, gọi là làm đơn xin phép được tham dự cái phiên tòa cũng không được nữa. Rồi cái thằng công an lại đi đánh người ta nữa. Đi tát vào và và và và tác tay của vào mặt ờ, cô Thu nữa. Nó mội rợ như vậy đó. Thấy không? Vợ của nạn nhân cái người ta thì người ta phải coi coi cái cuộc xử án mà tại nó nó công khai mà nó nói rõ ràng là nó công khai mà thành là người dân được quyền coi chứ nó cũng tát vợ ờ, của của anh Trịnh Bá Phương nữa hai cái người gọi là Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Thâm là anh hùng là anh hùng của toàn dân Việt Nam họ sẵn sàng rồi là bỏ xương bỏ máu bỏ rồi là những ngày tháng tù tội để mà họ đấu tranh cho một nước được tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó là cái ý nguyện của họ. Yeah. Chính ra là cái này nó không ở đây thì nó không vui được chưa

Ừ, <laughs> đó, đúng rồi đấy, biển 20 thì chặn lại thu tiền, còn biển 29 thì cho đi qua cái kìa. Cái chứng tỏ là vẫn ưu tiên người thủ đô đấy. Đây nhá, biển này 2029 nhá, đấy. Đấy. Đấy, biển 29 nhá thấy không <laughs> người dân nói là cái biển 29 gì đó không có mất tiền nữa thấy không không nói cũng đâu có đồng điều đâu phải mà quan chức đồ này nọ đó biển 29 rồi đó là là đâu có thâu tiền đâu đi cho đi qua truyền thông thái nguyên xuống tận đây để coi như là ờ, các bác có tổ truyền thông bà đậu là đi ờ, đồng châu chơi tiện thì qua đây hai trăm cây đấy tôi đi là mất uh, ui rồi em gái kỉnh quá rồi ờ, anh đang bỏ cái như là nhìn đâu xa mà không nhìn thấy em đâu ờ, à. mà sao không đi hẳn con xe to hơn ngồi nhìn cho cho nó đỡ chật nhớ biển đông không nhớ biển bên hải mà đi về đây bây giờ phí được ai dám về đấy mà coi như là đưa tiền đâu còn không lấy còn xe thu sẽ không kìa chị hoa ơi chị hoa ơi chị hoa ơi chị hoa ơi em vừa chụp được cái ảnh chị đứng giữa hai đồng chí bảo vệ rồi đấy nhá <laughs> đấy, rồi đấy một cái bẩn đó, một cái bót bẩn đó là dân đã sợ rồi mà thử hỏi đất nước mình có bao nhiêu bót bẩn mình tìm cái con số đó cũng khó đó mà TV256 cũng tìm được là trên 62 hiện tại nó có trên 62 cái bót bẩn và nó đang gọi là phát triển thêm mấy chục cái bót bẩn nữa mà chưa chưa thành lập xong nó muốn ăn gọi là kiện gọi là là là hết tiền của người dân luôn người dân đã nghèo rồi còn phải chung qua cái cái cái bốt bẩn như thế này mà mất thì giờ mất tiền bạc và mất sức khỏe biết bao nhiêu mà nói tại sao nó không tính ra điều đó thay vì cái cái tiền mà người ta dừng lại mất biết bao nhiêu thì giờ một người mà tính chừng 3 ờ, đô la một một một một giờ thôi cũng, là cũng chết rồi nước nghèo nữa một giờ người ta cũng phải làm việc biết bao nhiêu tiền để người ta sinh sống chứ đâu phải là người ta ờ, cứ dừng xe lại rồi để trả cho boss bẩn như thế này không? tại sao không cho người ta chạy rồi là tự do mình là người nhà nước mình phải xây đường xá cho cho người dân không? cái xe nào cũng được bị đóng tiền hết rồi xe hơi xe gắn máy gì đó cũng bị đóng biết bao nhiêu tiền chi phí về bản số hoặc là tiền thuế của người dân đủ thứ tại sao mà không làm cho mà người dân thoải mái đi đứng mà cái trận người dân lợi để mà kiếm tiền mãi lộ như thế này một cái cái cái cái nhà nước này là cái nhà nước ăn cướp phải gọi thẳng là ăn cướp tiền của người dân bằng bằng những hành xử mang rợ như thế này Đúng không? bên Mỹ nó cũng có BOT chứ không phải là không có Hiểu không? mình sống ở Mỹ mà mình biết BOT cũng có nhưng mà thỉnh thoảng thỉnh thoảng mình mới đi gọi là cả hàng trăm con đường mình mới gặp một cái đường mà có cái bot và mình cũng tránh dễ dàng nữa mình không muốn trả tiền mình đi vòng vòng mình cũng tránh dễ dàng nữa nhưng mà thỉnh thoảng mình thấy mới mình mình đây ở cách mấy tiểu bang này mình chỉ thấy có một cái BOT thôi à. còn không phải giống như Việt Cộng mà từ Nam ra Bắc ở ở cái quốc lộ 1A đó từ Nam ra Bắc là trên 40 trên 40 cái BOT thành ra nó đóng hàng triệu gọi là tiền Việt Nam để mà đi từ Nam đến Bắc thử hỏi vậy rồi hàng hóa nó không gia tăng sao hàng hóa nó bắt buộc nó phải gia tăng và người dân phải chịu khổ tại vì người ta trả cái phí mà BOT mất thì giờ của người ta hiểu không dẹp bỏ đi mấy ông Việt Cộng hiểu không mấy ông Việt Cộng là bữa nay là TV nói là là là là là, là là tốt cho mấy ông đó sự thật mấy ông không có xứng đáng gọi là ông đâu mấy thằng Việt Cộng thì nó đúng hơn hiểu không Tại vì mấy ông là những thằng ăn cướp, ăn cướp của dân bằng những đồng tiền mỗi rợ như thế này. không? Lên, không lên tiếng không được. Đúng không? Tức quá thì phải nói thôi. Bởi vì người dân nói lấy tiền bẩn để mà trả cái bớt bẩn là quá đúng. Mấy ông còn bài đặt khi xưa gọi là thu giá nữa. Đúng không? Đi thu tiền thì nói đại thu tiền đi. Thu giá còn là dùng những cái danh từ để mà mà tránh thu giá người dân giận quá mang mang một đống giá lại ờ, đưa cho các ông rồi các ông không nhận phải không thu giá thì người ta gửi giá cho mình giá là giá sống đó TV muốn à, nói là như vậy đó mấy việc cộng mà nó đưa lên mặt báo đó thay vì nó, nó thu phí thì nó không dùng chữ thu phí nó nói thu giá có phải cái chế độ nó mang rợ mội rợ không hiểu không ông, ông đó thu giá thì tôi chở giá rồi cho ông rồi con muốn gì nữa chế độ mộ rợ nói hoài cũng không không không có đủ đâu tại vì nó quá mộ rợ đi nói là một đại kiếp nạn là đúng đại kiếp nạn của dân tộc Việt Nam hiểu không dưới sự cai trị của những thằng Việt cộng những thằng cộng sản Việt Nam để không cũng cũng cũng sẽ đến ngày thôi người dân người dân phải phải phải phải phải hy sinh cái xương máu của mình để mà bảo vệ cái đất nước này sự thật là như vậy không có thể mà để mà thằng Việt Cộng rồi là tiếp tục cái hành hạ người dân mình như vậy được. Không có để cái thằng Việt Cộng mà tiếp tục gọi là hành hạ người dân của mình. Nhớ là vậy đó. không? Phải lấy máu mà trả. Và người đang người dân đang hy sinh xương máu đó Rồi, TV cảm ơn uh, quý anh chị đã lắng nghe.